Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn, tôi hiện là cố vấn đầu tư bất động sản tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, à, phân khúc nhà phố, cầu hộ cao cấp cũng như bất động sản thương mại. À, hôm nay tôi làm cái video này để tiếp theo cái video trước à, tôi nói về lý do mà tại sao bạn đã phải đi đầu tư hay mà à, hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ cái video trong cái video này cái à, à, lý do mà tại sao bạn nên chọn cái phân khúc thuê và cho thuê thì là bạn sẽ an toàn nhất khi mà bạn mới bắt đầu tham gia vào cái uh, ngành bất động sản ha à, nếu mà bạn muốn đầu tư bạn muốn kinh doanh thì bạn nên à, à, tham gia vào cái phân khúc à, thuê và cho thuê thì à, à, lý do lý do mà tại sao mình phải chọn cái phân khúc này đó là vốn ít ha thuê và cho thuê thì bạn cần số vốn rất là ít khoảng tầm từ 40 tới 60 triệu đồng thôi thì bạn có thể bắt đầu cái việc kinh doanh ở cái mô hình này à, nhưng à, để mua một bất động sản mà ừ, để mà có thể cho thuê được thì bạn à, à tầm 30 triệu thì bạn phải có cần ít nhất là khoảng từ 5 tới 10 tỷ à, và nếu mà bạn à, không có um, số tiền lớn đó thì bạn phải ít nhất là 30 phần trăm cái số tiền đó ha và bạn phải vay ngân hàng à, mà số tiền đó không phải là ai cũng có được ha hơn nữa để bắt đầu cái việc kinh doanh một ngành nghề bạn à, nên chọn những cái mô hình mà ít rủi ro trước khi đã có kinh nghiệm rồi thì bạn có thể chuyển sang cái mô hình khác như mua sữa bán hay mua sữa cho thuê à, lý do thứ hai đó là cái à, ngành mà thuê và cho thuê thì nó không chôn vốn giả sử bọn bạn bạn bỏ ra 30 triệu đồng trả tiền thuê cho một căn nhà à, và đem cho thuê lại sau khi trừ hết các chi phí thì bạn có thể đạt lợi nhuận là khoảng 6 triệu đồng một tháng khoảng 20 phần trăm một tháng ha, thì là 240 phần trăm một năm à, và chỉ sau 5 tháng là bạn có thể là thu hồi cái vốn à, trên một căn nhà và dùng tiền đó để có thể là à, thuê tiếp căn nhà thứ hai để kinh doanh còn khi bạn bỏ vốn số tiền ra 5 tỷ đồng cho việc mà à, mua một căn nhà để cho thuê với 30 triệu thì lâu lắm bạn mới có thể thu hồi vốn do đó thì nếu mà bạn ít tiền và mới khởi nghiệp thì cái cách tốt nhất là mình bạn nên chọn cái mô hình thuê và cho thuê ha và khi bạn bỏ ra số tiền 30 triệu bạn thuê một ngôi nhà à, với cái giá cố định không thay đổi ha. khi mà bạn à, điêu giá với lại chủ nhà thì bạn sẽ điêu là 3 năm không thay đổi à, giá và lợi nhuận sau khi mà bạn à, trừ hết chi phí thì bạn có thể là có khoảng 6 triệu một tháng ha và liên tục trong vòng 3 năm đó và sau 3 năm thì có thể là tăng 5 phần trăm à, chúng ta thấy đó số tiền đi thuê của năm thứ nhất thứ hai thứ ba là nó cố định ha và thứ năm thứ năm thứ sáu thì có thể là à, nó sẽ giảm hơn một chút thôi nhưng mà lúc nào bạn cũng có số tiền đó ha, và bạn sẽ không bị chôn vốn à, bạn không bạn chỉ có bạn chôn rất là ít khoảng là à, một tháng tiền nhà hoặc là hai tháng tiền nhà à, đó cái còn cái lý do thứ ba đó là à, này thì sẽ sinh ra cái dòng tiền nếu mà bạn bỏ ra 5 đến 10 tỷ để mà thu về cái khoảng mà 30 triệu một tháng là cái việc mà bạn khai thác không tối ưu tại vì với số tiền đó bạn đi uh, bỏ ở ngân hàng thì nó sẽ hơn rất là nhiều so với 30 triệu ha nhưng mà ngoài trừ cái lý do khác là cái bất động sản đó nó có khả năng tăng giá à, trong tương lai thì bạn có thể là mua được à, hoặc là cái việc mà bạn khi mà bạn vay à, để bạn à, đầu tư ha bạn à, có 30% cái số tiền đó bạn vay bạn đầu tư thì bạn phải tính toán được là khi bạn thì cái số tiền mà thu nhập được từ thuê và cho thuê nó có thể là trả lãi được hay không ha nếu mà nó không trả lãi được nhưng mà nó có cơ hội tăng giá thì bạn có thể đầu tư còn nếu nó không có cơ hội tăng giá giá đang ở thị trường và giá đang cao thì bạn sẽ nhất định là à, không có dùng cái việc đó ha còn khi mà à, bạn à, làm thuê và cho thuê đó thì một một căn bạn à, được bao nhiêu đó tiền bạn có thể làm nhiều căn 10 căn là trăm căn ha nếu mà bạn quản lý tốt và bạn sẽ có một số tiền dòng tiền rất là lớn và ờ, đó là lý do mà bạn có thể là à, dùng cái số tiền đó bạn có thể là làm tiếp căn những căn khác làm tiếp những căn khác một cái số tiền rất là lớn bạn thu về ha đó là một cái dòng tiền và bạn có thể là à, đi đầu tư bạn mua à, bất động sản để bạn có thể là tìm cơ hội mà lãi vốn là bạn sẽ đầu tư uh, thêm cái, cái mà cái phân khúc mà thuê và cho thuê cho nó lớn lên ha ví dụ như là uh, bạn tôi ha cũng rất là nhiều phòng cho thuê như vậy à, từ cái ờ, lúc nhỏ lúc mà cái mô hình nhỏ à, bạn ấy làm cho khoảng là 10 10 tới 20 căn thôi bây giờ là một cái bất động sản bạn ấy thuê bạn ấy lấy vào thì khoảng là 7 80 căn có thể có khi cả trăm căn ha tại vì à, bạn sẽ biết được rằng là à, sẽ tìm à, khi bạn có kinh nghiệm bạn sẽ tìm được cái bất động sản tốt ở đâu bạn sẽ biết cách là cho thuê ra như thế nào và bạn sẽ uh, quản lý ha bạn có cách quản lý thì lúc nào cái số tiền đó nó về hàng tháng và lúc nào bạn cũng có cái thu nhập đó hết ổn định ha và nó nói chung là nó không có giới hạn cái cái số lượng uh, căn bạn sẽ lấy bao nhiêu căn tùy cái khả năng của bạn và tùy cái, cái kinh nghiệm ở trong ờ, ngành của bạn bạn có thể tìm căn những cái căn mà ví dụ người ta người ta làm không nổi à, người ta không có kinh nghiệm hoặc là người, những cái người mà ta có nhiều căn như vậy thì người ta rất là giàu có rồi người ta sẽ không làm mà người ta chỉ xây lên và người ta sẽ tìm cho thuê lại và những người uh, khai thác lại thì họ sẽ tìm cách uh, họ sẽ khai thác một cách tốt nhất ha và có rất là nhiều cách để mà bạn có thể là uh, Ờ, tăng thêm cái giá trị của cái số tiền ở trong khi bạn bạn cho thuê ha tại vì nó có rất là nhiều cái chi tiết chúng ta sẽ bàn sau về cái điều đó à, đó là một vài cái điều tôi muốn chia sẻ với các bạn à, mong rằng cái à, video này nó sẽ có giá trị với một ai đó nếu bạn thấy nó có giá trị à, thì bạn có thể là giúp tôi chia sẻ cho những người người ta cần à, nếu mà bạn muốn nhận được cái video à, của tôi trong à, sớm nhất bạn có thể subscribe cái kênh video của tôi ha và nhấn vào cái nút chuông thì bạn sẽ À, nhận được ngay khi mà tôi đăng lên cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại